14 tuổi đã dùng được chưa ừ, Nói chung là Yên coi Khoan, khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây